Chào các bạn Hôm nay thì rẻ không khuyến mãi sẽ thử bếp dành riêng cho thị trường nội địa Nhật Bếp có hiệu là Rinnai RTE 594BK2 Đây là nội thất bên trong của bếp đây Thì giờ tôi cũng sẽ đóng nắp lại để các bạn cùng xem ngoại thất và test những tính năng của bếp là ngoại thất tiếp đây là bếp nướng nè có mâm và vỉ nướng bằng inox Bếp này được xuất xưởng vào tháng 12 năm 2018 ưu điểm của bếp ga nội địa Nhật á, so với bếp ga Việt Nam bếp ga nội địa Nhật được xuất xứ từ Nhật nên, sử dụng rất là bền thứ hai là tiết kiệm ga thứ ba là có cảm biến phá ga tự động đây, đây là cảm biến phá ga tự động nè khi gió thổi tắt lửa hay là nước tràn làm tắt lửa thì cảm biến này sẽ tự động phá ga lại à, <clears throat> bếp ga Nhật rất là tiết kiệm ga à, như nhà tôi ờ, có <clears throat> gia đình có bốn người một ngày nấu ăn hai buổi một bình ga giá khoảng 320 á thì tôi xài khoảng được hai tháng rưỡi thì ờ, trung bình mỗi tháng á, tôi chỉ ờ, tốn 150.000 tiền ga thôi rất là tiết kiệm à, <clears throat> tính năng đầu tiên á, tôi cũng sẽ thử là phá ra khi tắt lửa tôi sẽ mở hai bếp nấu nè và một bếp nướng đây ngọn lửa xanh đẹp thì giờ tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa cho dễ thổi để thực hiện tính năng là gió hỏi tắt lửa đây, tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa lại sau 5 đến 7 giây á, cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ra lại còn một số nơi bán họ <clears throat> họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm hàm mỹ nối trào da làm tắt lửa mà các bạn đấy nè cái đầu chia lửa nó cao hơn mặt bếp hai phân nước mà cái trào da đi nữa thì cũng tràn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính mà do tắt lửa chỉ do gió hơi mạnh nên bếp nó mới tắt bếp đã phá ra và kèm theo tiếng à, bếp bên trái nè bếp bên phải và bếp nướng tính năng thứ hai á tôi cũng sẽ thử là phá ra khi nước cạn nồi đây là cảm biến chạm đáy nồi nè khi cảm biến này nó nhận được 250 độ á bếp nó sẽ tự động tắt lửa và phá ra thì dưới đáy nồi á nó phải đạt trên 300 độ thì bếp nó mới khóa còn nếu các bạn thử tính năng này ở nhà các bạn nên dùng nồi có cái đáy dày nếu mà các bạn dùng nồi có cái đáy mỏng á nó dễ tản nhiệt gió mà thổi đi làm nguội đi đáy nồi á nhiệt độ nó chỉ dao động từ 200 đến 250 độ thì cho dù các bạn thử cái buổi bếp nó cũng sẽ không khóa hoặc cái đáy nồi các bạn đi à, lẫm lên á không tiếp xúc được đầu que <clears throat> đầu que cảm biến cho dù các bạn đang nấu với nhiệt độ cao thì bếp nó cũng sẽ không khóa còn bếp ga là mình điện nhật á đánh lửa bằng IC bằng hai cục pin đại nè nên nhà sản xuất á, bên Nhật á, khi mà ta sử dụng một bếp á, thì tất cả các bếp còn lại nó cũng sẽ đánh lửa theo mục đích của nó là đốt cháy lượng ga thừa nếu có rò rỉ nên nó sẽ hao pin hơn bếp ga Việt Nam như bên con ó con thỏ nè bên này sử dụng cho chúng ta nhập được 15 đến 20 ngày còn bên Panasonic Toshiba hay là bên Maxell á ba loại bên này sử dụng cho chúng ta nhập được 30 đến 40 ngày thì tất cả các loại pin này rất là kém nên các bạn hãy tránh ra hai bếp nấu đã có nhiệt độ cao nè thì nó đã tự động giảm nhỏ lửa nè bây giờ các bạn tăng chỉnh tầng gạt ra đi nữa thì nó cũng sẽ không à, giảm dỗ dật không có dỗ dật nhiều nó đã tự động giảm nhỏ lửa bếp bên trái tôi là 307 độ bên phải là 314 độ và hai bếp cũng đã tắt hết rồi sao chế độ nước càng nồi công tắc thì vẫn còn mở đây. thì đối với dòng bếp này đó tôi sẽ thay thế hai cục pin đại nè bằng một viên pin sạc pin thì cũng có cực âm và cực dương thì khi giao bếp tôi sẽ đánh dấu cộng và trừ và tôi sẽ à, lắp pin sạc đi theo pin đó là một cục sạc có đoạn dây dài 3 mét pin thì chỉ có một cục thôi nên không đủ đưa dài với hộp pin thì tôi gắn kèm theo một cái đầu xo thì khi nhận bếp về nhà các bạn móc vào cực dương của viên pin nè cực dương là dấu cộng đây đây một đầu ờ, lò xo tiếp vào miếng thép ờ, của hộp pin bếp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường còn à, để nhận biết pin yếu á các bạn có thể theo dõi theo cái nhịp tính lửa của bếp này nhịp tính lửa nhanh liên tục là pin đầy chậm dần là pin yếu hoặc ta có thể theo dõi theo cái đèn ngay à, học pin nè khi pin yếu nó ta nấu ăn nó sẽ báo đỏ lên còn đây là đầu trời sạc nè khi hết pin các bạn cắm vào thời gian sạc của pin sạc này nó khoảng 18 tiếng nếu các bạn mà không có thời gian mà theo dõi á thì các bạn nhìn trên cái đèn trên đầu cục sạc nè đèn xanh là pin đầy đỏ là đang nhập pin vào thì khi sạc pin các bạn vừa sạc vừa sử dụng bếp bình thường <clears throat> một lần sạc á các bạn xài khoảng được 3 tháng còn tuổi thọ của pin này á nó khoảng được 4 năm nên các bạn khỏi lo phải hai pin thì đối với dòng bếp này á nó chỉ có tính năng cơ bản an toàn thôi không có tích hợp hẹn giờ nấu và hẹn giờ nướng thì tôi có bán kèm theo cấm hẹn giờ để ờ, các bạn thực hiện được món ăn mà các bạn biết trước thời gian chính và dành nhiều thời gian cho gia đình hơn đây từ 1 đến 60 phút thì các bạn bằng mượn vào cục sạc nè sau đó các bạn cắm vào ổ điện đây giờ tôi sẽ chỉnh một phút đây một phút trên ổ cắm hiện giờ khi sách khi các bạn sử dụng sử dụng ống cắm hẹn giờ á các bạn phải lấy bếp ra để sau khi hết thời gian cho nó cắm hẹn giờ bếp nó mới tự động tắt lửa và phá ra, <coughs> phá ra lợi còn nếu các bạn quên lấy pin ra thì sau khi hết thời gian cho nấu cắm hẹn giờ bếp nó cũng sẽ hoạt động bình thường vì nó vẫn còn nguồn điện <coughs> nguồn điện của pin bếp ga nhật á, thì có à, lò nướng rất là tiện lợi nướng thì được mọi thứ nhưng các bạn phải cắt mỏng ra hai phân à, rất là tiện lợi không như cái kiểu mà mình nướng truyền thống mình phải đi nhúm lửa than rồi khói bụi rất là tiện lợi có lò nướng còn khi nướng á các bạn nên cho ít nước vào mâm hứng nè để hơi nước bốc lên cũng làm mềm thực phẩm cái nướng nó không có bị khô đây sau khi hết một phút trên nấu cắm hiện giờ nè bếp nó đã tự động tắt lửa và phá ra mắt thì vẫn còn đang mở đây bếp ga Nhật rất là tiết kiệm ga qua wow, thực à, khách hàng đã sử dụng trong 2 năm á cái tiền mà tiết kiệm ga bằng cái tiền bếp mà các bạn đã mua ban đầu bếp này được bảo hành một năm nếu trong 10 ngày đầu á bếp có bị lỗi về kỹ thuật <clears throat> về kỹ thuật á tôi sẽ đổi trả bếp khác bằng giá trị bếp các bạn đã mua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 và các bạn đừng quên nhắn vào à, biểu tượng chuông bên cạnh để đăng ký để xem những video à, vào ngày mai và đừng quên chia sẻ với bạn bè người thân mình cùng xem bếp thì cũng đã được bọc lưới chống chuột và che kính những lỗ lớn xung quanh bếp chống chuột <clears throat> chống chuột chưa vào cắn phá đứt dây điện thì vừa rồi tôi đã hử hết những tính năng của bếp cảm ơn các bạn hẹn các bạn ở video sau